Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV nhá. Thì uh, ngày hôm nay mình uh, đã đủ được cái uh, min rút của cái đồng uh, PST. Thì cái min rút của nó là 20.000 PST thì nó sẽ cho rút. Thì trong clip này mình sẽ thực hiện rút 20.000 PST về cái sàn Probit cho các bạn xem để xem nó có rút về được không và liệu có scam hay không để các bạn uh, tin tưởng mà tiếp tục uh, đào uh, PT nhá. đầu tiên mình sẽ mở ví Probit của mình ra Đấy, cái ờ, sàn Probit chúng ta sẽ đăng ký tài khoản Probit Đấy, thì cái cách đăng ký nào thì mình sẽ làm clip sau Đấy. Thì đây là cái ờ, sàn Probit của mình à, mình đã đăng nhập vào chúng ta sẽ vào cái mục ví Đấy, chúng ta tìm đến cái đồng ờ, PT đây cái đồng PT của mình nha mình bấm vào đây trên đây mình đã có 40.000 PT chúng ta sẽ bấm vào nút là gửi tiền sau đó là chúng ta sẽ sao chép địa chỉ ví à. chúng ta quay về cái ờ, phần ờ, mềm ờ, PT Cloud à. Cloud Earning PT chúng ta bấm vào mục viết rao thì nó sẽ cho chúng ta cái phần rút tiền này nó sẽ À, gợi ý cho chúng ta là rút về ví ờ, Choning Pro đấy là về ví đấy. chúng ta nhập cái địa chỉ ví PT của chúng ta vào đây thì mình nhập cái địa chỉ sàn của mình là ờ, bên Probit và cái min rút của chúng ta đó là 20.000 đối với những bạn đào miễn phí thì cái tài khoản này mình có đầu tư một chút thì cái min rút của nó chỉ là 10.000 tài khoản đầu tư và tài khoản miễn phí nó khác nhau chỗ là tài khoản miễn phí thì phải 20.000 mới được rút còn tài khoản ờ, đầu tư thì chỉ 10.000 là được rút Đấy. nó chỉ khác nhau một số chút ờ, uh, thôi Đấy. đây thì mình sẽ nhập rút là 10.000 còn 10.000 kia mình sẽ để lại để stacking rồi Đấy, các bạn lưu ý nhá nhập cái địa chỉ ví ở trên số tiền rút ở dưới như các bạn dùng tài khoản miễn phí thì các bạn phải nhập vào đây là 20.000 nhé hai 20 nghìn mới rút được nhá đây PT hai 000 đấy sau đó chúng ta ấn vào nút là withdraw đấy nó sẽ ra cái thông báo này đấy. hỏi chúng ta đấy xem có muốn rút về địa chỉ này không ấy. nếu chắc ăn thì bạn có thể kiểm tra lại cái địa chỉ ví một lần nữa xem có đúng không đấy chữ tbz đầu tiên chữ ww đầu cuối rồi chúng ta quay lại chúng ta nhìn đây tbz và w đúng rồi sau khi chúng ta kiểm tra thấy đúng thông tin thông số về ví rồi đấy chúng ta ấn vào z này đồng ý và chuyển đây thì số pt ở trên tài khoản mình đã bị trừ và nó hiện ra một cái thông báo là chúng tôi ờ, đã nhận được cái yêu cầu rút tiền của bạn Đấy, và chúng tôi sẽ xử lý cái yêu cầu của bạn trong vòng là lâu nhất là 36 tiếng thì bạn sẽ nhận được cái số tiền đây thì cái tài khoản của mình đang là 40.000 Đấy, thì sau khi nếu mà nó nhận được 10.000 à, kia thì nó sẽ là 50.000 và chúng ta sẽ cùng chờ xem bây giờ đang là 11 giờ 18 phút ngày 9 tháng 5 năm 2021 và chúng ta sẽ chờ xem là sau bao lâu thì ờ, tiền sẽ về ví của chúng ta và đây là cái ví ờ, PT ở trên cái sàn Probit của mình thì sau 36 tiếng mình ờ, ra lệnh withdraw tức là rút từ cái app Cloud PT đấy 10.000 PT thì nó đã về ví đây các bạn nhé Đấy, chúng ta sẽ vào cái mục à, lịch sử chuyển khoản đây đây thì các bạn nhìn thấy đây ngày à, mùng 10 tháng 5 lúc 22 giờ 55 phút GMT cộng 7 này đấy thì đã về ví là 10.000 PT tương đương với khoảng 4,7 à, USD đấy, thì lúc này giá PT nó đang giảm xuống nên nó hơi thấp một chút chúng ta cứ rút về chúng ta chữ đấy thì uh, đợi khi nào giá nó lên cao x2 x3 thì, thì chúng ta có thể bán hoặc là chúng ta có thể gom lại nhiều uh, ờ, PT thì chúng ta bán một lượt thì nó sẽ có giá trị hơn còn bạn nào mà không muốn bán ấy, mà muốn uh, gửi để lấy lãi ấy, thì chúng ta có thể đem cái đồng uh, PT để đi chúng ta stacking kiếm lấy lợi nhuận là 12% một năm tương đương là mỗi tháng chúng ta là có 1% đây thì uh, ờ, stacking uh, từ 10.000 PT trở lên đây ví dụ như mình có 11.300 à, pt e mình sẽ kênh vào đây thì cứ à, một tháng đấy thì à, mình sẽ thu về được khoảng 100 đồng pt một tháng đấy các bạn nhé đấy thì các bạn có thể xem xét để chúng ta cho vào staking đây thì trong cái mạng lưới staking nó báo là có 1 tỷ 427 triệu 231.582 pt đã được staking như vậy là với số PT lưu hành trên thị trường là khoảng 3 tỷ thì đã có một tỷ tư là họ cho vào đây để gửi lấy lãi còn à, giao dịch hàng ngày chỉ có khoảng một tỷ rưỡi giao dịch hàng ngày trên các sàn thôi đấy thì cái à, app à, Cloud à, PT này thì vẫn là tương đối ổn kiếm PT rất đều thì các bạn à, có điện thoại thì à, lên cài để chúng ta có thể kiếm được cái đồng PT tạo thêm một phần thu nhập cho chúng ta và các bạn thấy hay Ờ, thì các bạn hãy nút like, subscribe và chia sẻ clip này cho mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo về cách kiếm các cái đồng coin miễn phí. Và trong các clip tiếp theo thì ờ, mình sẽ chia sẻ cách kiếm thêm cái đồng PT này bằng ờ, các cái app khác nữa. Cũng rất là nhanh và uy tín.